Lô hai nháy của chúng ta thì có con 81 này và con 86. Lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 47 và 74 này. 47 và 74, 51 và 15 này. 03 và 30 này. Ngày hôm nay thì ờ, nhìn sơ qua của chúng ta sẽ là một cặp lô này, hai này, ba cặp lô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 lô ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô là con 83 này xong thủ lô 2277 thì chúng ta không ăn được phải không ạ ngày hôm nay thì uh, con 83 của chúng ta thì về ở dãy 5 này thì chúng ta ăn được bạch thủ ba con lô thì chúng ta ăn được một con thì chúng ta không thể lỗ được anh em nhé đề thì ngày hôm nay thì uh, mình hơi tiếc một chút thôi tí cái đường cầu mình chia sẻ cho anh em thì uh, để chúng ta tham khảo có rất nhiều người tiếc nói chung là ngày hôm nay trên Zalo thì mình bắt cho anh em thì nó cũng trượt nhưng mà về cái đường cầu tổng thì mình bắt tổng 5 nhưng mà mình bắt có cặp 9669 thôi không bắt được cả con 005 hơi tiếc thì tí nữa thì mình sẽ đi chia sẻ cho mọi người để tham khảo thì ngày hôm nay anh em nào tiếp tục ăn được con bạch thủ lô 83 thì để lại cho kênh một lượt like một lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 49 người đã like video cho mình và 279 người đã xem. Chúc mọi người sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống nhé. So, ok. Anh em cũng để ý luôn đây cho mình. Đường cầu này của chúng ta thì cũng khá là đẹp. Cái thứ nhất về cái đường cầu song thủ đề anh em nhé. Thứ bảy này. Lấy cái giải nhì và giải 7 cho mình Ở đây thì chúng ta có 4 bóng 9 này. Chúng ta có xong thủ đề 797. Để chơi cho ngày 23 tháng 4 này ngày 23 tháng 4 của chúng ta đề về 79 thì chúng ta đã ăn được xong thủ đề là con 79 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có xong thủ đề ở đây thì chúng ta có 5 bóng không này chúng ta có xong thủ đề là 505 để chơi cho ngày 24 tháng 4 ngày 24 tháng 4 của chúng ta đề về 05 chúng ta đã ăn được xong thủ đề là con 05 này tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai của chúng ta thì chúng ta có xong thủ đề là con đây một bóng 6 này xong thủ đề là 262 anh em nhé 262 của chúng ta để chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai anh em trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi ngày mai sẽ bắt cho em là cái chạm 2 và 6 này chạm 2 chạm 6 trong buổi chiều ngày mai kết hợp với xong chủ đề 2662 cho mình về một cái đường cầu tổng của chúng ta mọi người cũng để ý luôn đây này ngày hôm nay thì mình chia sẻ đường cầu này để rất nhiều người tiếc luôn khá là tiếc là mình à, nói chung là nó ra rồi thì có rất nhiều cái đường cầu đẹp nhưng mà mình chia sẻ để cho mọi người tham khảo mọi người lấy con 7 và con không này chúng ta cộng với nhau anh em nhé cộng vào thì chúng ta sẽ có 7 cộng 0 thì bằng 7 này chúng ta có tổng 7 càng 16 này mọi người ghép theo cái đường mũi tên này cho mình anh em nhé để chơi cho ngày 22 tháng 4 này ngày 22 tháng 4 này của chúng ta đề về 52 thì chúng ta đã ăn được cái tổng 7 anh em nhé ăn được cái tổng 7 càng của chúng ta càng 6 52 thì chúng ta ăn được cái càng 6 này tiếp tục thì chúng ta lại có càng 6 và 1 2 cộng 4 thì bằng 6 này tổng 6 Đây chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 4 Ngày 23 tháng 4 của chúng ta đề về 79 Thì chúng ta đã ăn được cái tổng 6 anh em nhé 9 cộng 7 bằng 6 thì chúng ta ăn được cái tổng 6 Càng của chúng ta tiếp tục là cái càng 6 này 679 Tiếp tục cái đường cầu này Ở đây thì chúng ta có 4 cộng 1 bằng 5 này Chúng ta có tổng 5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 Chúng ta có tổng 7 Càng 5 và 1 Tổng 7 của chúng ta thì có 070 này 161 này 252 này 343 và 39 898 anh em nhé đây là 10 số của chúng ta về cái tổng 7 này. Mọi người cũng có thể là tham khảo trong buổi chiều ngày mai cho mình. Ngày hôm nay thì mình khá tiếc là đi bắt cho anh em là con 696 và con 23 và con 87. Nói chung là nó ra rồi thì mình thấy nó đẹp thì mình chia sẻ cho anh em thôi nhưng cá nhân kết con là 696 này nhưng mà nó lại về con 05 thì rất chi là tiếc bởi vì là cái dàn đề ít số thì cái tỷ lệ ăn thì nó cũng, lúc nào nó cũng thấp hơn là chúng ta bắt đủ anh em nhé đây là cái đường cầu thứ hai về một cái đường cầu lửa của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này đường cầu độc thủ đề luôn anh em nhé thứ bảy ở dãy 5 này con hai này ghép lên dãy 3 cho mình 2 đây chúng ta có hai bóng 7 này con 7 này ghép lên con 9 anh em nhé chúng ta có đọc chủ đề là con 79 để chơi cho ngày 23 tháng 4 này ngày 23 tháng 4 của chúng ta đề vé 79 thì chúng ta đã ăn được con 79 này anh em nhé tiếp tục đường cầu này của chúng ta thì có 5 bóng không này độc thủ đề là 05 để chơi cho ngày 24 tháng 4 ngày 24 tháng 4 của chúng ta đề về 05 thì chúng ta đã ăn được con độc thủ đề 05 này tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai của chúng ta thì chúng ta có một vòng 6 này 6 ghép lên đây chúng ta có độc thủ đề là con 63 anh em nhé độc thủ đề là 63 mọi người cũng có thể là tham khảo càng năm cho mình càng năm và một nhé bởi vì nó chỉ có một số thôi kết hợp vào cho mình trùng cầu vào tiền không trùng cầu thì thôi không bắt buộc anh em nhé đây là cái đường cầu đề thứ ba của mình về đường cầu lô thì mình vẫn bắt cho anh em thôi thì ở trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi và tham khảo cho ngày 25 tháng 4 anh em nhé đầu tuần thì chúng ta không gãy thì cũng rất chi là may mắn rồi chúng ta đã chiến thắng được con bạch thủ lô 83 phải không ạ đó thì ngày mai thì tiếp tục thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ là con 72 song thủ là 41 và 44 thì ngày mai cái đường cầu của chúng ta thì hiện tại của chúng ta này là có con 25 thì nó cũng là con đề khan này 25 và con 17 nó là con đề khan mọi người cũng có thể bỏ đi thì đường cầu này thì mình sẽ bắt cho anh em là cái tổng 7 và cái bộ đề 12 anh em nhé độc thủ đề 63 thì chúng ta có thêm 686 thôi